Chiều 6 tháng 8 năm 2020, một nguồn tin của báo Thanh niên cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an quận Hoàng Mai tổ chức bắt giữ vợ chồng Phú Lê. Theo nguồn tin, khoảng 8 giờ 30 phút tối 5 tháng 8, các chiến sĩ đã tổ chức bắt giữ Phú Lê và Thúy Kiều là vợ Phú Lê tại nhà riêng trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Quá trình bắt giữ diễn ra nhanh chóng, có thể cặp vợ chồng này liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích. Trước đó, chiều 6 tháng 8 năm 2020, phản ánh với phóng viên báo Thanh niên, hot girl xăm trổ Đào Chi Lê, tên thật là Trần Thị Đào, 28 tuổi, quê tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội cho biết, gia đình chị vừa bị một nhóm xã hội đen đến tận nhà hành hung. Vụ hành hung khiến bà Nguyễn Thị Nga, 69 tuổi, mẹ chị Đào và bà Nguyễn Thị Bé, 67 tuổi, em gái bà Nga bị thương phải nhập viện điều trị. Chị Đào cho rằng vụ việc này là do vợ chồng Phú Lê Thúy Kiều gây ra. Theo lời chị Đào, tối 18 tháng 7, sau khi có những xích mích trên mạng xã hội, Thúy Kiều đã huy động đàn em đến tình gặp chị Đào đe dọa, xúc phạm và treo thưởng ai đánh chị Đào sẽ được 20 triệu đồng. Không chấp nhận cuộc hẹn gặp để nói chuyện hòa giải của chị Đào, vợ chồng Phú Lê cử đàn em khủng bố tin nhắn, điện thoại nhằm đe dọa và truy tìm để hành hung. Trưa 3 tháng 8, một nhóm người lạ mặt đi một ô tô, hai xe máy tìm vào nhà mẹ của chị Đào để giả vờ mua chó. Tại đây, những người lạ mặt đã dùng tuyếp sắt vụt liên tiếp vào người của bà Nguyễn Thị Nga, 69 tuổi mẹ chị Đào và bà Nguyễn Thị Bé, 67 tuổi em gái bà Nga. Theo hot girl xăm trổ Đào Chi Lê, mẹ và dì của chị này vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện. Chị Trần Thị Đào, tức Đào Chi Lê, được biết đến với cái tên hot girl xăm trổ bởi trên người có nhiều hình xăm. Còn Phú Lê được biết đến là một ca sĩ, diễn viên nghiệp dư, có nhiều bài hát nói về mẹ, tình nghĩa, anh em giang hồ và những phim ngắn có nội dung đánh nhau, bạo lực được một bộ phận giới trẻ hâm mộ.